Ok luôn anh em Chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui vì được gặp lại anh em trong một clip này Và tôi sẽ còn vui hơn nữa Nếu như anh em mỗi người like một phát cho là phấn khởi anh em nhá uhm, <laughs> Phấn khởi Phấn khởi Like phát cho phấn khởi đấy Anh em với nhau tiếc gì cái like nhở Like đi xem nào Rồi cứ bảo tôi ra clip và like thì không thấy like Like đi thì người ta mới ra clip chứ Người ta mới ra clip đều chứ Đấy nhá Đấy là còn chưa tính cái chuyện là là, là, là, là, là anh em clip thì cứ ra đều mà không thể like Đấy, mấy hôm nay là ra đều clip rồi đấy Nên là anh em like đi nhá, Thấy clip nào vỏn vẹn có ba bốn chục like Cứ bảo ra clip trong khi cả nghìn ông xem ạ Dã man Ồ, thế thế là vào xem bị kỹ à? Xem bị kỹ xong rồi ra luôn à? Ô, thế không cảm ơn à? Ôi giời, có đi có lại thì mới tọa lòng nhau anh em ơi Tôi đã chia sẻ hết các cái bí kí, kinh nghiệm mọi thứ rồi mà anh em không chịu like thế thì thôi Thôi thôi thôi thôi thôi Chắc clip này là clip cuối cùng rồi Clip này chắc clip cuối cùng rồi Xong rồi nghỉ tháng <laughs> Thế hôm nay chúng ta chơi gì nào? Đấy <clears throat> Hôm nay một cái câu hỏi đặt ra là hôm nay chúng ta chơi gì? Anh em sẽ được xem cái gì? Nội dung hôm nay là cái gì thì xin được giới thiệu anh em trân trọng giới thiệu nhé Hôm nay thì chúng ta vẫn tiếp tục là chơi một cái đội hình mạnh Ở trong beta nhá Không hề là một cái cái cái live up giải trí nhá Không giải trí tí nào hết Mà chắc chắn nó sẽ là một cái đội hình mà leo rank ổn ở trong beta để giới thiệu cho anh em Chưa hết anh em nhá Mới hai clip thôi chưa hết ở đâu <clears throat> Riêng cái beta này thì cứ phải khoảng năm sáu clip Thì mới hết được các cái đội hình mạnh Đấy Ngoài những cái đội hình quen thuộc ra thì tự nhiên nó lại trồi thêm một cái đội hình mới mà khá là mạnh Hôm trước thì tôi còn nói với anh em ấy là Chúng ta chơi cái bộ ép Wick đúng không? Giới thiệu bộ ép Wick là khoảng 2 trận rồi hai video clip rồi Đấy các anh em cũng lắm hết được gần như là hết các cái tinh túy rồi Hôm nay chúng ta có chơi ép nữa không nhở Khi mà đầu game nó lại ra tiếp ép này <clears throat> Ai à đồ như này thì uh, ghép vẫn ghép được cái berlin ờ uh, thế có lấy cái berlin không bây giờ một cái câu hỏi đặt ra là có lấy berlin không cũng có thỏ cũng combo được nếu mà anh em xem cái clip thứ hai trong cái meta này ấy, cái clip tôi vừa mới up hôm qua thôi thì anh em cũng thấy là tôi có ghép cái berlin vào đầu game và tôi chơi quả combo ảo ảnh phân lộ kết hợp với cả con thỏ rất mạnh đấy stun đè anh em còn nhớ không ừ chắc là vừa mới hôm qua thôi thì chắc là anh em vẫn nhớ đấy còn có những anh em mà không biết thì là anh em chưa xem thế thôi tôi nghĩ là như thế <clears throat> rồi ok thế thì có đi không nhỉ có lên đi thế con đường đấy nhỉ nếu mà đi như thế thì nó nó lại bị lặp lại nó bị lặp lại để tôi tính xem là trận này chơi cái gì nào đấy cho một cái con mèo đầu game nhá lại còn có thêm hai cặp nữa thì nó rất là ok đấy chúng ta có thể chơi chuỗi thắng ở trong cái trận này rất ổn đầu game ui rồi ba cặp luôn này ba cặp luôn chứ không phải hai cặp anh em ạ có lên chơi ép không đây bây giờ nó cho khá nhiều ở trong này là có cái bộ ép đấy bây giờ mà lên cái con thỏ này con thỏ này nó mà lên hai sao nhá mà mà có cái con kia bây giờ có lấy cái berlin không vẫn giữ cái berlin ở đây thật sự là bây giờ vẫn giữ cái berlin nhưng mà nếu mà bây giờ tôi chốt cái này luôn ờ tôi chốt để tôi không chơi combo hôm qua à, tôi chốt cho cái con am luôn Labo Witcher cầm cái cái hút máu trừ giáp luôn xem nó thế nào nhá anh em nhá. Chúng ta chơi kiểu khác đi. Hôm qua chơi rồi, nhận định update rồi là chơi ẹp thì đã coi như tinh túy hết các thứ của cái bộ ẹp đã giới thiệu hết cho anh em rồi. <clears throat> buổi đầu tiên là cơ bản, buổi thứ hai là bí ký đã coi như biết hết rồi anh em nhá nên là tôi cũng chả còn gì để hướng dẫn anh em đâu. Đấy, giới thiệu cho anh em hết rồi Anh em cứ thế mà thực hành theo rồi anh em confirm lại với tôi thôi Thế nên là hôm nay chúng ta chơi với cái bộ khác đi Đấy sau đấy hôm nay tôi chơi lại một cái bộ khác Sau đó thì anh em lại Cứ thế anh em làm theo nhá anh em nhá Anh em cứ thế anh em làm theo Anh em cứ thế làm theo Sau đó anh em lại confirm lại cho tôi Đấy confirm lại cho tôi để tôi biết là Bộ này thì như nào Rồi sẽ sau bộ này lại có bộ khác Anh em cứ yên tâm nhá Chắc chắn là những, những cái bộ này thì anh em nó cũng sẽ Tôi nghĩ là cái bộ hôm nay mà tôi giới thiệu cho anh em ấy Nó cũng sẽ như là cái bộ hai cái, cái cái bộ mà tôi giới thiệu ở hai cái video clip mà hôm qua và hôm kia Đấy, tức là nó rất ok Có rất nhiều anh em bảo là chơi mượt hay là chơi rất ổn Neo rank là top 1 là là là nhiều đấy, không dám nói là chắc chắn là top 1 nhưng mà nó nhiều anh em ạ. Nó dễ được top 1 và nó dễ chơi, quan trọng là dễ chơi. Thì tôi đánh giá là cái bộ ép nó dễ chơi nhất rồi. Với combo thần thánh uh, ờ, stun đè của tôi thì nói thật với anh em là giữ chuỗi cực dễ. Đấy, chơi chơi chuỗi thắng dễ này, giữ chuỗi cực dễ mà nó form nó dễ cũng như là cái đội hình nó rẻ anh em ạ đội hình hẹp là rất rẻ nhá mà cái công thủ nó khá là toàn diện <clears throat> ui xôi con cung hai sao à cung hai sao áp 6 cho bà thôi này chắc phải áp 6 đây anh em ạ áp <clears throat> 6 luôn nhỉ bán con này đi tôi nghĩ là sẽ bán cái con này đi đủ tiền áp 6 áp 6 đi cho vẫn phải chơi mèo vẫn phải chơi mèo vẫn là chơi mèo anh em ạ Thực ra là tôi muốn là cái con uh, ờ, Exit Ranger này Nó lên hai sao xong nó cho vào thì nó kẹp thêm được cái bộ Exit vào thì nó mạnh hơn Đấy, nhưng mà bây giờ chưa kẹp được ép tôi vẫn phải giữ cái con uh, Whisper Seer ở ngoài Tí nữa ví dụ như là lên được một con nữa hai sao thì có thể vứt cái con uh, ờ, Exit Ranger vào Sau đó thì lên level 7 thì có thể vứt thêm con ép nữa vào là xong Gọi là tạm ổn ở giai đoạn đầu game còn bây giờ nhá, tôi vẫn chưa biết chơi gì nha anh em nhá Nhưng mà tôi sẽ giới thiệu cho anh em một trong những cái đội hình mà tôi biết là nó mạnh Ok chưa? Ờ, mà ra cái con sắt đao uh, ờ, Devil này, con này khá là mạnh ra đầu game nhá <clears throat> Chúng ta có thể chơi, nếu mà mua con này, mua sắt đao Devil là chúng ta có thể chơi cái bộ uh, Warlock Tuy nhiên tôi nhận thấy ở trong cái trận đấu này nó không có Dark Spirit anh em ạ uh, Khi mà ra cái con sắt đao Devil này thì tôi tôi cũng có ý định là chơi đấy nhưng mà tôi bật cái bảng truyền thuyết lên không có con Dust Spirit nên là tôi lại không chơi Thực ra cái con Shutdown Rival này này là nếu chúng ta chơi ờ, Warlock kết hợp với 4 Wick Thì cũng ok Hôm trước thì tôi có đọc những cái comment ở trong những cái clip trước ấy Thì có anh em có nguyện vọng Có một anh em có nguyện vọng là chơi cái bộ 4 ờ, Wick kết hợp với cả ờ, uh, 6 Warlock 4 Wick kết hợp với 6 Warlock Tuy nhiên là Tôi sẽ làm nha anh em nhé Nhưng chắc là không phải trận này rồi Tôi sẽ làm trong những cái cái video clip tiếp theo Những cái ch ch Trong những cái trận đấu khác Đấy còn trận đấu này thì không có Dark Spirit Thì chơi cái bộ đấy nó hơi tù anh em ạ Nó hơi tù nhá Nhưng mà anh em cứ yên tâm nhá Cứ comment thì là nguyện vọng của anh em là sẽ được đáp ứng nhá Sớm muộn gì rồi tôi cũng sẽ chơi thôi Anh em cứ chờ những cái clip tiếp theo nhá Warlock kết hợp với cả Wick Rồi Giờ tính xem nên là chưa gặp ai Ok vậy là còn Top 1 Top 1 hoặc chết Và bạn Phúc Một trong hai người sẽ gặp ở round này Ok bạn Phúc à, Bạn Phúc Ok Round này gặp bạn Phúc Vậy là round sau gặp Top 1 hoặc chết Mạnh đấy Ăn nổi không nhỉ Ăn được không? Cắt chuối được không? Ui cắt được không nhỉ? Cắt được không? Cắt được. Ui trời ơi, cảm ơn bạn Phúc nhá. Hay quá. Bạn Tuấn cảm ơn bạn Phúc nhá. Ui giời, hai con mèo luôn này anh em ơi. Quá ngon. Có chuỗi rồi. Hay quá nhở Ôi nhưng mà chưa gì đấy chưa biết chơi gì anh em ơi <clears throat> ba hunter vào này ba hunter hai mèo Nói chung là bây giờ cái đội hình này tôi nghĩ là không nói trước được điều gì đâu <laughs> Nhá Anh em nhá Nhìn chung là ẩm ương lắm Không nói trước được điều gì đâu Chú ấy thì có thể rao sau mất Chứ nó cũng nhìn trông yếu đuối lắm Anh em nhá <clears throat> Chứ làm gì có cái chuyện mà mà giữ chuối đến rao 20 đâu Không có đâu anh em ơi Nhìn thế này thôi Thằng nào bảo anh em là cái bộ này mà nhìn như này mà giữ ở chuỗi round 20 thì thì đấm vào mồm nó nhá làm gì có cái line up nào mà giữ được đến chuôi đến round 20 Chắc chắn Không có cái gì để chắc chắn cả anh em ạ Rồi Như này ổn chưa Chưa ổn làm đâu Có khi là phải up cấp lên Cho là chắc chắn anh em ạ Up lên vẫn thấy chưa chắc chắn lắm Vẫn chưa thấy ổn lắm Rồi nhưng mà thôi không sao Chơi cẩn thận <laughs> Ok Ok bạn ơi vẫn có chuối Hay lắm Thôi đánh cứ phải cẩn thận anh em ạ Ui Không con này không áp lên Mèo này là chỉ để hai con một sao thôi anh em ơi Không áp không áp Áp lên thì lại sùng hố đấy Con này nó để hai con một sao khỏe hơn Trừ khi là anh em có ý định đánh mech thì mới chơi mua tiếp thôi còn con này tôi nói thật là bây giờ dùng tạm Sau tí bán đi lấy kiếm 6 tiền anh em ạ Bây giờ up lên con này thọt lắm Nếu mà up con này lên là sẽ bị lỗ 2 tiền <clears throat> Và kèm theo đấy là cái con này nó khá yếu Nên là tôi không up Nha không up Nhất định là chúng ta không up ừ. Bây giờ ai ăn được nhở Ai ăn được tôi nhở Chắc là ai cũng ăn được tôi thôi Ừ <laughs> Ui, mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá, mạnh quá. Ui, mạnh quá, mạnh quá bạn ơi. Sự con con mèo đéo đéo nhảy là sao? Nhảy phát đi em nào. Ui giời. Mạnh quá bạn ơi. Ui giời, tôi còn yếu lắm. Ơ thằng này xả ra hết tiền xong rồi bị ao này. Ừ, ok quá nhở. Ừ, Bây giờ có cái cảm giác có chuỗi sợ lắm anh em ạ Cứ có cái cảm giác là là, là Rao sau là có người sang cướp chuỗi luôn ấy Bây giờ cái tầm này ấy, làm clip nó cũng khó anh em ơi Bây giờ mình kiểu mình cũng nổi ấy, mình cũng nổi Phải nói thật là như thế Vào clip dễ bị counter lắm Mấy ông vào là thích counter, thích counter tôi Phải cẩn thận anh em ạ <clears throat> Nhiều khi là streamer được chăm sóc rất là cẩn thận thế là chúng ta thôi nói chung là chúng ta cứ trật tự mà chơi thôi chúng ta cứ trật tự đừng đừng làm cho người ta chú ý anh em nhá đừng làm cho người ta Ui, đây, đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi hào mạnh đấy hào mạnh đấy sợ thế nhở sợ quá nhưng mà con mèo tới nhảy trước ờ mạnh đấy cũng mạnh cũng mạnh không hào ơi <clears throat> ok hào không phải cái người lấy chuối Amra ơ ờ, exit à được đấy anh em Được, thế thì không phải ẹp rồi Không phải ẹp rồi Có phải không? Một con Egosit nữa để chắc chắn là Egosit Nếu không thì có thể sẽ là Chuyển ra ngoài chơi cái gì đấy <clears throat> Nhưng mà cái trận này tôi nhận thấy là có Con 7 anh em ạ Có con 7 kết hợp với cả bộ Egosit cực mạnh luôn <clears throat> Đây có 7 đấy rồi Sven kết hợp với cả Egosit và 4 Wick. Ui giời. Nghe là cái đội hình nó đã siêu mạnh rồi. Nghe thôi đã thấy là nó meta rồi anh em ạ. Để xem là nó meta như nào, liệu có mạnh hơn cái bộ ép không nhá anh em nhá. Ừ. Thực ra thì hai cái bộ đấy tôi đánh giá là nó là 19 110 thôi. Nếu mà hai cái bộ đấy đấm nhau, bây giờ chúng ta so sánh theo kiểu hai cái bộ đấy đấm nhau ấy. Ờ uh, hai cái bộ ví dụ 6 exit kết hợp với cả uh, cái gì ừ. cứ cho là cả hai thằng đều có cái con 7 đi à, Chỉ khác nhau là một cái bộ là 6 sáu ép với cả một cái bộ là 6 exit thôi Đấy và cả hai đều có 7 Thì đánh giá là cái bộ 6 exit nó vẫn là cửa trên bởi vì là 6 exit thì đam nó rất là to nếu mà có một cái uh, dạng như là gậy như ý ở level 30 ấy, lấy được ra cái cái gậy như ý thì coi như là chắc chắn là ăn được bộ ép. Tuy nhiên nếu mà cái câu hỏi đặt ra là <clears throat> nếu mà hai cái bộ đấy đấm nhau với cả cái bộ khác thì sao thì cũng chưa biết ở đâu anh em nhá. như cái bộ ép thì nó lại ăn được nó lại ăn được những cái bộ như là bộ uh, gót đỏ chẳng hạn đấy mặc dù là đấy là nó trên lý thuyết thôi lý thuyết tôi nói thôi chứ còn trên thực tế tôi chơi anh em nhìn anh em xem thì cũng chưa thấy ăn gót đỏ đâu <laughs> nhưng mà ờ, những cái lúc mà anh em không xem thì nó ăn cơ thế nó mới cay anh em ạ cái lúc mà tôi ăn được cái bộ gót đỏ ấy mà ca lông ca liếc các thứ mà mắc binh ấy mà tôi chơi cái bộ ép ấy tôi ăn được thì lúc đấy anh em lại không được xem rồi thế mới chán như này Thôi thì cái gì mà nó không không nhìn thấy thì thôi cũng không dám nói Không lại anh em lại chê cười Anh em lại bảo tôi bốc phét <laughs> Thế thôi nha anh em nhá Để hẹn anh em một cái buổi nào đấy ấy. Chiến gót đỏ vậy Chơi ẹp chiến với cả gót đỏ vậy Chứ còn uh, anh em thì toàn nhìn những cái mà thực ra là Những cái lúc đấy lại là những cái lúc mà tôi phong độ nó lại đi xuống ờ, Không được mắc binh ừ, Chơi nó vẫn bị thua <laughs> không sao anh em sẽ có dịp nha anh em nhé yên tâm rồi bây giờ chúng ta quay trở lại trận đấu này nhé <clears throat> lấy đồ này hút máu chứ còn gì nữa ok ghép được cái gì thì ghép thôi nhưng mà nói chung là ưu tiên về cái đồ hút máu tí nữa cho co thì anh em đoán đi xem là cái con gì nhưng mà gợi ý nhau trận này có 7 gợi, gợi ý trận này có 7 ôi oh, chết rồi Ui Bạn Phúc vừa lấy cho chuối bây giờ lại cắt chuối tôi Bạn Phúc đúng cái kiểu gửi tiết kiệm luôn Dã dạ man vâng. Hay là bây giờ phải cho eco vào nhà anh em nhỏ. Bây giờ bắt đầu đuổi đấy Trông đuổi quá Đuổi quá đuổi quá <clears throat> ba hunter thì không có giải quyết được nhiều vấn đề lắm Bây giờ vứt thỏ à vứt vứt mèo đi xong rồi cho heo vào Cho heo vào có ok hơn không về căn bản là bây giờ ấy hai con heo à coi hai con mèo này nó cũng là một sao thôi, gây đam nó cũng không nhiều. Bây giờ gây đam bằng Hunter. Hunter thì bây giờ mới chỉ có con một tiền hai sao yếu quá nhở. Tầm này đuối rồi anh em ạ. <clears throat> đuối rồi, đuối rồi. Gặp Warrior thì chắc chắn thua thôi. nhưng mà vừa nãy đang nói sở đến đến cái vụ là là, là chúng ta chơi cái bộ uh, ờ, Exit ấy và cái bộ ép ấy thì hai cái bộ để đấm nhau chắc chắn là Exit là hơn. Tuy nhiên là nếu mà đấm với những cái bộ khác ấy tôi chỉ ví dụ như là mấy cái bộ mà nó nó khá là nhây ấy, mấy cái bộ nó nhây ấy. Ừ. Ví dụ luôn này. Ví dụ như bộ Saman chẳng dạ. hạn. Mấy cái con gấu Saman là nó kinh lắm ấy nhá. Khỏe lắm ấy nhá. Thì cái bọn Exit này này nó sẽ sợ đấy, nó sẽ sợ cái bộ Saman. Bởi vì làm sao lý do nó là đánh thì nó sẽ không có cái hiệu ứng trừ giáp anh em ạ Nó sẽ mất cái hiệu ứng trừ 6 ra trừ 12 giáp của 6 exit Chính vì thế là cái bộ ép thì nó lại nhây hơn Gặp những cái con ví dụ như là gấu Saman các thứ thì đánh với cái bộ Fanda kết hợp với cả 4 Saman ấy thì vẫn ăn Đấy, hoặc là chơi với cả God Saman thì vẫn có cửa ăn Nếu mà ví dụ như kẹp Grim, kẹp Doom các thứ thì vẫn có cửa ăn Trong khi đấy thì bộ cái bộ Exit này này thì nó lại không được như thế, nó lại không nó không nhây được như thế. Ừ. Đấy. Đấy là lý do tại sao mà tôi bảo là hai cái bộ đấy thì thực ra nó nó tương đương nhau thôi, tùy vào trận đấu anh em chọn. Chưa rồi cái tầm này tôi bắt đầu yếu rồi anh em ạ. Yếu quá nhỉ? Fallen Witcher Fallen Witcher ra rồi đủ bộ này Bán cái gì đi đây Bán mèo Tầm này bán mèo ấy thôi cho hai đỏ vào này kẹp heo giữ máu ấy tôi witcher tầm này tôi uh, up dần lên level thôi anh em ạ up dần lên level 9 thôi tầm này up dần lên level 9 thôi chứ còn bây giờ cũng khá đuối rồi đấy lên 9 rồi chúng ta roll form đủ bộ đấy hai cái bộ 6 em kết hợp với cả 4 wick và cái bộ 4 witcher và cái bộ uh, 6 Exorcist kết hợp với 4 victor ấy Nó đều form ở level 9 Đấy là nó rất hay ở cái chỗ đấy Đây là tôi mới nói là hai cái bộ này này hai cái bộ mà Bộ hôm trước tôi chơi và cái bộ hôm nay tôi chơi này này Đấy, đang giới thiệu cho anh em là hai cái bộ mà ờ, chúng ta rất dễ để leo rank Chúng ta rất dễ để form đội hình và nó không quá phức tạp để xây dựng đội hình Chúng ta chỉ cần lên 9 thôi, chúng ta có thể chơi Eco nhá ừ, Để xem nào Anh à Xem là có phải là gấu Saman không Đấy tôi còn phải cẩn thận tôi xem Nếu mà gấu Saman là không chơi được đâu nhá Như tôi đã nói vừa nãy Nếu mà gấu này kết hợp với cả ba Assassin 4 Fanda đúng không 4 Fanda kết hợp với cả ba Assassin và 4 Saman Thì nó ăn bộ này đấy Nó ăn bộ này đấy Nên là phải cẩn thận Tí nữa phải xem cho nó cẩn thận Rồi bây giờ đã có 6 Exit như này liệu có ăn được không nhỉ? Toàn một sao, mỏng thật đấy. Trận này không có thằng nào chơi Saman nên là cứ yên tâm. Tôi nghĩ là cứ chốt Egosit là ổn rồi. Bộ Egosit này bây giờ nó cũng là meta nên là anh em yên tâm nhá. Form được ở level 9 đây này. 6 Egosit đúng không? Bây giờ thiếu một wick thôi. Thiếu một wick. Chúng ta kiếm thêm một con wizard nữa thôi là đủ đủ wick thì là ăn được. Bây giờ đang thiếu một wick anh em ạ Cứ lên 9 đủ bộ thôi Ui rồi Đủ rồi Sven này Có Sven, Sven Đang thiếu một wick Phải roll tiếp Từ từ nha anh em nhá Cái con Sven này nhiều khi anh em bị lừa Tôi sẽ giải thích cho anh em Roll tiếp, roll tiếp, roll tiếp Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi uh, Xem nào Bỏ con gì đi đây Có nhiều anh em bị lừa là ra Con 7 này là up một phát lên 10 luôn Nhưng mà tôi nói thật với anh em Là sai anh em nhớ không up 10 Tin tôi đi hãy chơi như tôi Chúng ta dừng ở 9 và chúng ta roll Co 3 sao anh em nhá Chơi bộ này là phải roll co 3 sao <clears throat> Roll co 3 sao thôi Cái con 7 này cứ từ từ anh em ạ Co là cái con gì Tôi nói luôn này cho anh em không phải coi như là tua một phát đến cuối game xong rồi xem tôi là luôn nhá co, tôi chắc chắn là tôi sẽ luôn thì con cung đen lên ba sao đấy nói cho nó nhanh nhá cung đen nó mới là chân lý còn cái con bảy nó chỉ là phụ họa thôi anh em ạ dâu ria thôi tí nữa con cung đen lên ba sao nó gánh kèo còn những cái con như là fallen witcher ở trong cái bộ này ấy, nó tạm thời chơi thôi đấy mà nhắc đến cái con fallen witcher này thì đang dồn đồ sai đấy phải chuyển sang cho cái con này anh em ạ chuyển lại đi ảo à, ảnh phân lộ 2 sao khỏe hơn full witcher 1 sao tất cả bọn này nó đều có hiệu ứng demon hết khi mà có 4 wick chính vì thế nên anh em cứ con nào mà hai sao anh em cứ chuyển đồ sang thôi nhá anh em nhá cứ con nào hai sao anh em chuyển đồ sang thôi rồi tôi chọn nốt cái món đồ ok đồ anh em thấy là tôi không lấy uh, ba tia Tôi không lấy ba tia mà tôi lấy toàn những cái đồ mà gọi là đơn mục tiêu Oánh cho nó dồn đồ Tức là dồn đam cho nó khỏe anh em ạ Dí chết một con luôn Dí chết một con luôn chứ không, không bắn kiểu ba tia lan tỏa ra nhưng mà Đam nó được dàn trải thì tôi không thích chơi cái phong cách đấy nha anh em nhá Anh em chơi cũng có thể được anh em thử ra Nhưng mà tôi thì kiểu nó thói quen rồi Là tôi là cứ phải dí chết Dí chết luôn Có bom này nhưng mà không chơi bom anh em nhá Trận này là lên 10 kẹp 7 thôi Không dùng bom rồi bây giờ dồn đồ cho con cung đen như là tôi đã nói nha anh em nhá <coughs> Rồi ok Cung đen Tất cả các đồ cho bạn Rồi Rồi anh em đã thấy cái sức mạnh của con cung đen này hai sao thôi nhưng mà nó đã bắn rất đau ở đấy nhá Chứ còn lên 3 sao thì phải nói là so với cả 7 thì cũng là 19, 110 đấy Đấy, nhưng mà 7 thì nó lại bị một cái nào nó đánh gần Đánh gần nên là nhiều khi là cứ chạy lòng vòng trong combat Nó không được tín cho lắm Đấy, cung đen một cái đi không cần phải lấy bờ linh Không cần phải lấy những cái đồ tăng mala Giống như là con Fallen Witcher Fallen Witcher nhiều khi là phải có những cái slot cho những cái món đồ mà Nó không gây đam, nó không tăng đam Mà nó chỉ là những cái bờ linh để cho nó hóa nhanh lên thôi Nó hóa lên uh, cái dạng Fallen Witcher hóa trao Xong rồi bắn tăng tốc lên 75% Nhưng mà thực ra con cung đen này nó nó đã được 75% sẵn rồi Cộng thêm là đam to nữa Nên là không cần anh em ạ Nó khác gì con Fallen Witcher đâu Con này lên 3 sao không khác gì Fallen Witcher 3 sao cả à, Thậm chí là nó còn không phải hóa Tức là không bị counter nhiều Vào phát bắn luôn Rất mạnh đấy nhá Rồi chúng ta sẽ ờ, roll ở cái level Chúng ta sẽ roll đến khi nào mà cái con cung đen nó lên được 3 sao Đấy, cứ chốt như thế nhá Không phải coi như là nó nhiều Thắc mắc nhiều tại sao Tôi lại không up cấp lên 10 Để vứt cái con 7 vào luôn Cho nó hú một phát tăng đam Cho toàn bộ đội hình 50 đam nó không đáng nó bao nhiêu anh em Up lên thì không có tiền để roll 3 sao Và nó sẽ bị thọt vào cuối game Đấy <clears throat> Up là sai chắc chắn rồi nhưng mà cũng có những cái trường hợp là phải up Đấy là những cái trường hợp mà anh em lúc đấy là đang eco ấy Chơi kiểu dạng eco và hết máu thì lúc đấy chắc chắn phải áp hết tiền thôi hết tiền thôi bây giờ sắp chết thì phải áp thôi còn tôi thì bây giờ rồi anh em nhìn kìa máu còn 79 máu và vẫn đang trên cái đà chiến thắng ở đây thoải mái đi anh em không có gì phải vội cả luôn <clears throat> tiếp nào cứ roll full hai sao cung đèn ba sao rồi tính tiếp anh em ạ không phải vội chúng ta thậm chí chúng ta roll thêm được một cái con ảo ảnh phân lộ lên 3 sao luôn chúng ta có hai con 3 sao Ui rồi lúc đấy thì nó lại thoải mái về late game Late game thì bây giờ chỉ cần 3 sao thôi Xong rồi cứ tích tiền mà up phát lên là có con 7 rồi Có sẵn rồi, không phải roll nữa Đấy, không phải roll 7 nữa Mà giả sử như bây giờ trong lúc roll nó lại ra là con 72 thì sao nhở Đấy, chúng ta vẫn còn tiền chúng ta up cấp Còn bây giờ mà chúng ta up cấp luôn ý là hết tiền anh em ạ Hết tiền là lúc đấy 72 ví dụ Không thể có tiền để roll ra 72 chẳng hạn thì sao Đúng không? Và chắc chắn là cái con cung đen nó sẽ không lên được ba rồi Đấy nên là đúng bài nha anh em nhá Chơi ở level 9 <clears throat> Đấy cũng là lý do mà tại làm sao Có anh em bảo tôi chơi cái bộ uh, Warlock thì tôi cũng phải hẹn anh em là dịp khác Bởi vì cái bộ Warlock nó là một cái bộ khó chơi Khi mà chúng ta phải chơi 10 con anh em ạ mới đủ Rất khó <clears throat> Đây rồi Cứ lên dần dần thôi, cứ full hai sao đã Cái bộ này nó nó khá là trì đấy Nhây lắm Trong combat nó cực kỳ nhây luôn <coughs> Món đồ tiếp theo thì có ghép được cái Kira Nhưng mà chắc là tôi sẽ không lấy cái Kira đâu Không lấy anh em ạ Cứ bình tĩnh Tí nữa còn rau quái 30 để để tính toán cơ mà Vẫn ra rơi được cái một cái món đồ thường Để chúng ta ghép được thêm một cái món đồ gì đấy Với cả những cái nhà kia chết ấy Nó sẽ nhảy sang đây Ui trận này có hai ông chơi ấy này Hai ông chơi wick ẹp này hai ông chơi wick ép này có một ông chơi gấu wick ạ à. gấu bốn gấu kết hợp với cả wick à phải đáng nhở ừ. lại một cái bộ lạ đấy bốn gấu kết hợp với bốn wick tốt của o đài này chơi khá giống như cái đội hình hôm, hôm qua tôi giới thiệu cho anh em ờ đúng rồi đúng là cái bộ hình đúng là cái đội đấy rồi đúng cái độ đấy rồi này dồn đồ trong Fallen Witcher Đúng rồi Đúng đúng đúng đúng đúng Đúng đúng rồi Ờ ờ Đây chính là cái bộ hôm qua mà Hôm qua tôi vừa mới giới thiệu anh em buổi đầu meta mà Vừa mới giới thiệu đã có ông chơi rồi này Càng nói sao là cũng xem clip của tuần cơm rồi Phải không? Có phải không nhỉ? Không biết nhưng mà có hai ông Đây rõ ràng luôn Đây rõ ràng là cái bộ Đúng luôn Không sai Đây là cái bộ hôm qua tôi vừa mới chơi Nhưng mà nó vẫn còn một cái cách chơi khác cơ Nó vẫn còn có một cái cách chơi khác anh em ạ Nó vẫn còn có một cái cách, cách chơi khác của hôm qua Hôm qua là tôi chơi là dồn đồ cho Fallen Witcher ui giời Đúng thật luôn đây nó đúng như y sao bản chính hôm qua clip hôm qua luôn Chắc chắn luôn đâu mày xem clip tôi rồi Đấy còn bình thường nhá Bình thường là vẫn còn một cái clip khác nữa Chưa up <clears throat> Chưa up anh em ạ à. Một cách chơi khác mà có một combo bí kí Vẫn chưa giới thiệu được cho anh em Vẫn chưa giới thiệu được cho anh em đâu Từ từ đã rồi rồi sẽ có anh em Rồi sẽ có Không biết là sẽ up cái clip nào trước Nhưng mà nói chung là Bây giờ ấy, tôi có thể là giới thiệu bộ ẹp xong là giới thiệu cho anh em là cái bộ Exit luôn Hoặc là chúng ta có thể chơi một phát chúng ta ấy luôn Để ngày mai tôi xem nào tôi up cái clip nào trước tính sau à... Về căn bản là hai người chơi ở trong trận đấu này là vẫn chơi theo cái clip hôm qua tôi có up Là chơi theo cái hệ vật lý Chơi theo hệ vật lý còn một cái hệ bắn trưởng combo nữa cũng rất là hay Ủa trận đấu này có vẻ như là Mấy cái người ở cùng trong con game này tụt máu nhanh quá nhờ anh em nhở Như này thì, thì, thì chắc là trận đấu kết thúc sớm rồi Trông mấy ông kia giống như kiểu bị đẩy sắp chết đến nơi rồi này Ngộ không rồi ngộ không nhìn, nhìn bộ Wario này Lên level 10 rồi Đẩy kinh thật đấy Trứng à từ từ đã anh em cứ roll cái con Exorcist Ranger chắc chắn rồi Trứng này là anh em nhìn thế này đúng không Xong có anh em bây giờ nhá Lại ra con 7 đúng không Xong anh em lại bảo là đập trứng cho 7 Nhưng không anh em nhá tôi đéo đập trứng cho 7 đâu Trứng này là để đập cho Exorcist Ranger Đấy Thế cơ Bộ này nó lại như thế cơ Anh em tin tôi đi Exorcist Ranger nó sẽ gánh kèo Rồi, vẫn chưa thấy thêm được cái món đồ gì Đợi 30 thôi anh em ạ đợi 30 thôi Bộ này thì nó thuần đam vật lý Nó có một cái nó hơi tù trong cái bộ này Đấy là chúng ta uh, không có cái kiểu bay nhảy được giống như cái bộ ẹp Như bộ ẹp bay nhảy kinh lắm Bộ ẹp bay nhảy Combo cũng biết các thứ hay Nói chung là thay đổi được liên tục Anh em nhìn thấy không? Ui con TB xuống ờ, bắn con Exit nó bắn nó chết luôn kìa Dã man Đi rồi Ui đi rồi Đấy anh em thấy không? Hai cái bộ này gặp nhau thì rõ ràng cái bộ này mạnh hơn. Cái bộ Exit nó mạnh hơn. Hai cái bộ ép với cả bộ tôi vẫn nói từ đầu là hai cái bộ này rõ ràng là bộ bộ Exit mạnh hơn nhá anh em nhá, rõ ràng là mạnh hơn rồi. Đấy còn cái bộ ép ấy thì nó lại mạnh hơn ở những cái bộ khác nó lại ăn được ở những cái bộ khác. Đấy như vậy tùy trận, tùy trận đấu nhưng mà riêng cái trận này nhiều ông chơi ép anh em ạ. Ngon, ngon rồi, tự nhiên nó lại ngon. Rồi từ từ đã Đồ vẫn chưa lấy được Cứ từ từ đã Bay sang toàn ma lăng thôi Ôi kìa Top 1 hoặc hoặc chết kìa Phải anh tuần cơm không dậy Thôi đúng rồi anh em Tôi tôi ba biết ngay mà Đúng tôi đây Ôi giời Anh em không có chào tôi từ đầu Tôi biết ngay Chắc chắn là xem clip rồi Làm gì có chuyện đánh như tôi <laughs> đúng không anh em nó phải như nào nó phải ý sao bản chính nó phải như nào như đấy. giống nhau đến cái mức như thế thì chứng tỏ là nó từ cùng một nguồn ra khổ đấy rồi thôi roll lốt cái con cung đen nào <clears throat> kia kìa mới học bài đi mừng ép của anh ơi giời cảm ơn anh em nhá hóa ra là anh em hóa ra là anh em fan game today đây rồi <clears throat> <laughs> Thôi tôi quyết định là up cái clip um, Up cái clip này trước đi Tôi định dự định là ngày mai up cái clip ẹp cơ Tôi ngày mai tôi dự định up cái clip ẹp của tôi Thôi chúng ta up cái clip Có một cái clip ẹp nữa mà Nói chung là nếu mà anh em xem clip đấy xong ấy Anh em xem cái clip ẹp đấy xong thì chắc chắn là anh em là lên đỉnh cao luôn Bởi vì nó những cái gì tinh túy nhất là nó ở trong cái clip thứ hai Còn cái clip thứ nhất ấy của cái bộ ép ấy ui chết mẹ bỏ mẹ bỏ mẹ bỏ mẹ bỏ mẹ bỏ mẹ chết rồi đang đang mải chém gió cái clip thứ nhất nó chỉ cơ bản thôi anh em ạ clip thứ hai là mới là tinh túy là những cái gì hay nhất combo thì nó là ở clip thứ hai rồi chúng ta roll nốt rồi một con exit ranger nữa đi exit ranger ui sổi ôi đây rồi thôi thế thì tuyên bố vô địch nhá anh em nhá tuyên bố vô địch rồi bây giờ up 10 luôn nhưng còn chờ đợi gì nữa Các bạn lại đây Tớ đón Nhưng mà cái câu này nghe hơi quen quen anh em ạ Đến là đón à Đến là đón à Thôi không dám không dám không dám không dám Bây giờ tôi yếu mà Bây giờ yếu ý mà Anh em sang đón thì cứ nhẹ tay thôi nhá Dư cao đánh khẽ <laughs> Sang đây sang đây Sang đây Ui dồi sao tự nhiên lại thấy hào hức ấy nhờ Nhưng mà một rào này có khi tiến hai ông đi không nhở một ông 9 máu một ông, ông, ông, ông còn có 6 máu thôi thì tôi nghĩ là 5 máu à? Một ông 5 máu, một ông 9 ờ, máu Tôi nghĩ là đi rồi Làm gì có cái cửa Ui mẹ ơi cái con Con con con cung đen được bắn một phát chết con à Đam to quá anh em ơi Đam to thật sự anh em ạ Trận đấu này có khi là 32 round kết rồi Làm gì còn round nữa nhở Cũng kinh ấy Cũng kinh ấy 71 71 làm gì có cửa ừ, Chưa hiểu lắm Đấy là tôi còn không ghép cái món cuối luôn Bây giờ tôi mới ghép lại anh em này Cái món round 30 tôi không biết lấy cái gì ấy Tôi không biết lấy cái gì Bây giờ tôi ghép luôn cái giáp Thực ra cái giáp này rất thừa Rất thừa anh em ạ Nhưng mà không lấy được cái món đồ gì đành, đành phải lấy thôi Rồi chúng ta đến với cái round quyết định trong cái trận đấu 72 Ui địch thủ lên được 72 rồi Để xem con cái con 72 nó như nào Ồ Như nào Ui rồi con vô lần cứ chơi cả 72 chỉ cũng một hit Ui rồi Volley Witcher vừa bờ linh xuống một hit chết luôn 72 đứng coi như là khá là hiên ngang đấy Nhưng mà gặp con con con Drow Exit Ranger bắn như một phát thì cũng lên bảng đến số luôn anh em ạ à. Rồi ơi kinh quá Đàm tò thế làm sao mà chịu được Dã man Thế anh em nhá Đấy, à, hôm nay giới thiệu cho anh em thêm một cái line up nữa này Là chúng ta có thể chơi được ổn áp ở trong meta này Rất ổn áp đấy nhá Anh em thử đi Và anh em chơi xong anh em có thể comment dưới clip này anh em nhá Dưới clip này Cảm ơn anh em rất nhiều Và sẽ hẹn gặp lại anh em vào một cái đội hình khác Vẫn ở trong meta này vào trong cái clip tiếp theo anh em nhá Hoặc anh em có những cái yêu cầu gì uh, Chơi những cái đội hình gì gọi là vui vẻ Anh em thích tôi chơi cái gì mà for fun một tí uh, Giải trí một tí thì anh em cũng có thể comment ở phía dưới Anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều Và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo Cảm ơn anh em Bye bye Nhớ đừng quên like cho tôi anh em nhá. he he he